Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xem cá bóng là có tiền của mình Ngày hôm qua mình có để cho anh em hai cái trận đấu Đó là trận đấu giữa Barcelona và Villarreal cũng như trận đấu giữa Fulham và Aston Villa à, Thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như anh em ở trên kênh Ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em ở hai cái trận đấu này à, Ở trên kênh thì mình có đẩy cho anh em đấy là Barcelona à, cái mã kèo à, xỉu đúng không? Xỉu 3 xỉu 3 thì anh em chúng ta hòa à, anh em chỉ uh, chúng ta chỉ mất mỗi cái kèo uh, tài góc 9.5 tuy nhiên thì cái kèo tài góc thì mình cũng đã nói rồi đó là việc mà Barcelona mà ép uh, Villarreal cũng như là có bàn thắng sớm thì chắc chắn rằng là chúng ta nên đi xỉu so với đi tài một uh, đội bóng mạnh như Barcelona sẽ chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn khi mà đã có lợi thế thì ngày hôm qua mình cũng đã cho anh em đó là đi cái mã kèo Barcelona chấp uh, Villarreal 1.5 cũng như là cái mã kèo xỉu 4 anh em đấy mã kèo xỉu 4 thì anh em chúng ta cũng đã full hai cái mã kèo chính cũng như là cái mã kèo xỉu góc ngày hôm qua mình cũng cho cho anh em rồi khi mà ở hiệp 1 Barcelona cũng đã uh, ghi 3 bàn thắng vào lưới của Villarreal còn trận đấu giữa Fulham và Aston Villa thì anh em chúng ta bú full đấy kể cả trên kênh cũng như ở trên nhóm mình có cho anh em đấy là đi cái mã kèo Fulham được chấp 0.25 cũng như là cái tài góc 9.5 Đấy Thì ngày hôm qua Fulham chiến thắng uh, Aston Villa với tỷ số 3-0 Cũng như là góc hình như mình nhớ là 16 hay là 17 quả đúng không? 16 quả Đấy 16 quả góc thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với cái mã kèo tài góc rồi Thì một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em trên kênh cũng như là anh em trong nhóm nhá Đấy Mình không nói rồi Tên kênh uh, đã nói lên những gì mà mình muốn uh, đưa ra cho anh em Đó xem kèo bóng là có tiền mà anh em kiểu gì anh em cũng phải có lãi đúng không và mình cũng đã cam kết với anh em rồi đấy, cái là việc mà anh em đã tìm đến mình cũng như là vào trong nhóm bóng của mình thì mình sẽ phải có trách nhiệm đó là gì à, tìm những cái mã kèo cũng như là tăng cái thu nhập cho anh em để chúng ta có thể an tâm đầu tư bóng đá cũng như là chơi bóng chơi với đam mê của chính chúng ta và ngày hôm nay ngày hôm nay thì không có những trận đấu nào cả nhưng mà ngày mai sẽ lại là ngày cuối tuần rồi và bắt đầu những cái trận đấu của các giải bóng lớn à, ngoại hạng Anh thì bắt đầu ngày ngày mai sẽ là bốn trận đấu cũng như là có bốn đội bóng lớn của ngoại hạng Anh sẽ ra sân trong buổi tối ngày mai. Trận đầu tiên đấy là trận giữa Liverpool và Nottingham Forest này rồi đến 9 ờ, giờ sẽ là trận đấu giữa Manchester City và Brighton và trận đấu mình nghĩ là là hấp dẫn nhất của cái vòng 13 ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu giữa 11 giờ 30 ở tối ngày mai trận đấu giữa Chelsea và Manchester United. Trận đấu này thì chắc là mình ờ, sẽ làm sau đi. và chúng ta sẽ đến với những trận đấu của dạng sáng ngày mai anh em. à, dạng sáng ngày mai sẽ có 3 trận đấu ở ba cái giải đấu khác nhau. À, Bundesliga là trận đấu giữa một uh, trận đấu vào lúc 1 giờ 30 giữa Mai 05 và Con cũng như trận đấu vào 1 giờ 45 Juventus và Empoli và 2 giờ đó là Ajaccio và uh, PSG Paris Saint-Germain. Uh, mình sẽ làm lần đầu từng trận vô đây, trận đấu đầu tiên vào lúc 1 giờ 30 ở giải Bundesliga trận đấu giữa Mai 05 và Con. Trận đấu này thì sẽ được đá trên sân nhà của Mai 05. Hiện tại thì cái kèo handicap đang là Mai 05 chấp uh, đối khách uh, con với mã handicap là 0.25 cũng như là tổng bàn thắng kèo tổng bàn thắng trên dưới cả trận đang là 2.5 đến 2 2.25 đấy 2.25 đến 2.5 để điểm qua một chút về lực lượng cũng như là đội hình dự kiến đi uh, Mai 05 trong trận đấu này họ tiếp đón với Con với đội hình đấy là 3412, một đội hình phòng ngự bản phòng ngự phản công với việc là có ba hậu vệ cũng như là bốn tiền vệ uh, chắn ở giữa sân và bộ ba tấn công của họ sẽ là Lee uh, ờ, Lee Sung Ji và uh, Karim Oshigo cùng với đấy là Marken Ivaten còn về bên phía của con họ sẽ đến làm khách trên sân của mai không với uh, sơ đồ chiến thuật đấy là bốn một ba hai ờ, một đội hình cũng gần như là dàn trải đều cũng như là cái trọng tâm thôi uh, trọng tâm của cái đội hình bốn một ba hai này sẽ là tiền vệ trung tâm tiền vệ trung tâm của con trận đấu này là Skiri, Skiri à, vì sao mẹ nói vậy vì ờ, uh, Kiri sẽ là người kết nối giữa hàng thủ cũng như là hàng công anh sẽ phải ờ, hỗ trợ hàng công cũng như là đưa bóng lên thật nhanh cho năm người tấn công ở trên uh, hàng tấn công của con trong trận đấu này à, xét một chút về lực lượng thì mắt 05 trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là Mustafa uh, Ditcher và có thể sẽ có sự uh, trở lại của Bell cũng như là Winmate còn về bên phía họ con ấy thì họ đi làm khách trên sân này với một sự thiếu hụt lực lượng khá là lớn khi mà có một dài danh sách chấn thương anh em đấy là Sebastian Anderson rồi là Chapot uh, à, Limniot Lupicic và Olisen tuy nhiên thì họ cũng sẽ có sự uh, quay trở lại của uh, Thielemann tuy nhiên thì ờ, với một sự quay trở lại này chưa chắc đã bù đắp được những cái cầu thủ mà đang chấn thương của con Uh, <clears throat> so sánh một chút thì uh, hiện tại thì con đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng còn uh, Mai Công Nam thì xếp thứ 11 và uh, lướt qua một chút thì mình đang thấy rằng là phong độ của con cũng như là Mai Công Năm trong những trận vừa qua thì khá là phục vụ trận thắng trận thua cũng như là trận hòa đó à, tuy nhiên thì uh, xét một chút về hiệu số đi đây con sau 10 vòng đấu họ ghi được 19 bàn tuy nhiên lại để cùng lưới đến tận 17 bàn còn với Mai 05 Mai 05 thì họ ghi được 11 bàn và cũng để thủng lưới 13 bàn à, cho thấy rằng là mỗi trận đấu thì con cũng như là Mai 05 sẽ để thủng lưới trên hai bàn đấy trên hai bàn anh em nhé đây cũng là uh, uh, những cái số liệu mà anh em chúng ta có thể uh, đi tài hay là những kèo chấp trong trận đấu này à, trận đấu này thì mình ờ, sẽ ờ, nói luôn đấy là chúng ta không nên đi cái kèo chấp quá sớm mà chúng ta sẽ đổ vào cái kèo điểm tài 2.25 cũng như là 2.5 và hiện tại cái kèo thẻ đang là 4.5 kèo góc là 10.5 anh em Ờ, với cái kèo góc cũng như kèo thẻ thì uh, đây vẫn là một cái ứng dụng khá là sớm cho anh em tuy nhiên thì dựa vào những số liệu mà mình vừa mới nói trên thì anh em chúng ta có thể đi vào kèo đó là đây đi vào cái kèo tài cả trận anh em tài trận hiện tại đang là 2.25 đến 2.5 thì mình sẽ chọn mức kèo đấy là 2.5 luôn anh em nhé 2.25 đi 2.25 2.25 cho nó an toàn đấy đây sẽ là cái ờ, mã kèo duy nhất mà mình để cho anh em trong cái trận đấu này <clears throat> vì sao mình nói vậy vì uh, uh, theo như, những gì mà anh em chúng ta đã được biết đúng không uh, hai đội bóng này đều thủng lưới khá là nhiều vì vậy nên là hàng phòng thủ sẽ không được đánh giá cao và đây cũng sẽ là cái những điểm mà cả hai đội bóng này sẽ dựa vào để có thể quét sâu vào Ờ, đội, đội hình của đối thủ cũng như là xuyên phá cái hàng thủ của đối thủ vì vậy nên là trận đấu này mình nghĩ sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng còn đội nào thắng đội nào thua thì mình chưa có dám chắc được đi cái kèo chấp trong trận đấu này vì vậy nên là mình sẽ gợi ý cho anh em một cái tài tài 2.5 trong trận đấu này thôi còn anh em nào mà muốn đầu tư trận đấu khác cũng như là muốn chơi những trận đấu vào sáng ngày mai sáng ngày mai còn trận đấu là PSG này cũng như là trận đấu của Sút nữa thì anh em nào mà đánh đẹp cũng như là muốn đưa vào hai trận đấu đấy nữa thì anh em có thể trực tiếp nhắn tin qua zalo cũng như là telegram nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em để chúng ta có thể chơi bóng cũng như là kiếm một thành công thôi mình cũng nói rồi à, anh em cứ chơi từ từ bình tĩnh không phải là trận nào anh em chúng ta cũng nên chơi cũng như là anh em chúng ta cũng không nên hấp tấp để uh, đầu tư cũng như là chơi bóng đá vào cái thời điểm hiện tại bây giờ cũng là cái thời điểm mà quan trọng các đội bóng rồi vì vậy nên là anh em chúng ta cũng nên suy nghĩ